hát gơn bắn cung, mặc kín đáo vẫn hút trọn ánh nhìn người đối diện. Mới đây, khoảnh khắc một hát gơn xinh đẹp gây chú ý, trong chú ý, trong phòng bắn cung vì nhan sắc có phần tương đồng với Lưu Diệc Phi. Không chỉ thế, cô còn hút trọn ánh nhìn người đối diện bởi gu thời trang kín đáo, trẻ trung, nhưng vẫn làm nổi bật vóc dáng với áo crop top kết hợp chân váy chữ A. Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, thông tin của cô nàng cũng được dân tình săn lùng. Được biết, người đẹp này tên là Lin Zhen, sinh năm 1999, quê ở thành đô Tứ Xuyên, Trung Quốc, từng gây sốt trên mạng xã hội xứ tỷ dân bởi hình ảnh bị chụp trộm trên tàu điện. Nhờ nét đẹp trong sáng, khả ái, cô được cư dân mạng đặt cho biệt danh tiểu tiên nữ. Hiện tại, cô đang sở hữu trang cá nhân có hơn 300.000 lượt follow. Bên cạnh đó, Lin Zhen còn được biết đến với vai trò là người mẫu. Ở ngoài đời, Lin Zhen theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Cô chuộng diện những hát item cơ bản, dễ mặc, dễ phối, có màu sắc trang nhã để làm nổi bật hình thể mảnh mai, thanh thoát. Chẳng cần diện những thiết kế hở bạo, nhiều người nhận xét, ở Linzen luôn toát lên thần thái cuốn hút, khiến người khác khó lòng rời mắt. Đa phần phái đẹp thường quan niệm rằng, những trang phục xẻ sâu, hở nhiều da thịt mới mang tính đến vẻ sexy, gợi cảm. Thực chất, trong thế giới thời trang với vô vàn kiểu mốt, màu sắc, chỉ cần lựa chọn item tinh tế, kết hợp hài hòa chúng với nhau, thì dù kín đáo đến mấy vẫn giúp làm nổi bật vẻ quyến rũ cho người mặc. Chẳng hạn như gu thời trang của Linzen luôn tuân thủ một số quy tắc sau không mặc đồ có họa tiết rườm rà, cầu kỳ, dẫu biết rằng họa tiết là điểm nhấn cho trang phục, giúp các cô gái trở nên nổi bật, bắt mắt hơn nhưng Linh thường diện váy da báo, hoặc váy áo hoa nhí nhẹ nhàng, đồng thời không sử dụng quá nhiều phụ kiện. Bởi chúng cũng giống như con dao hai lưỡi, nếu mặc không khéo, thì tổng thể sẽ kém đẹp vì trông giống như một thứ hỗn độn được khoác trên người. Chọn trang phục đơn sắc được coi là một phạm vi an toàn cho bất kể loại váy áo nào. Sự đơn giản sẽ giúp người mặc trở nên thanh lịch, sang trọng hơn, Lim thường diện màu trắng kết hợp với chân váy ngắn, kiểu dáng chữ A hoặc dáng xòe nhẹ nhàng. Sự tinh tế của cô còn nằm ở chỗ kết hợp độ dài ngắn của trang phục một cách hoàn hảo, theo nguyên tắc không quá hai yếu tố sexy như áo phông, áo sơ mi kín cổ phối với chân váy dài đến bắp đùi hoặc quần dài, ống rộng mi cùng áo crop top để lộ vòng eo thon thả. Không diện áo xẻ sâu quá 4cm nhưng Lim Gen vẫn ghi điểm tuyệt đối, vì khoe được bờ vai mảnh cùng xương quai xanh gợi cảm, đây cũng là kiểu mặc giúp ăn gian chiều cao hiệu quả được khá nhiều chị em áp dụng, nếu phối cùng quần hoặc chân váy cạp cao theo công thức 2 trên 3, vì nó tạo cảm giác cho đôi chân của bạn trông dài hơn.